Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây? Kỳ họp Quốc hội lần thứ tư của khóa 15 đã khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đây là kỳ họp Quốc hội mong Vương Đình Huệ là người chịu trách nhiệm điều hành. Ngày khai mạc, chính ông Huệ là người chủ trì và những ngày họp sau đó ông Huệ cũng phải chủ trì. Đến ngày 30 tháng 10, khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường sang Bắc Kinh thăm ông Tập Cảnh Bình, thì có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa tiễn, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông Vương Đình Huệ đâu cả. Ngày đó, chính ông Huệ cũng vắng mặt tại hội trường của Quốc hội. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 10 đến đưa tiễn ông Tổng Bí Thư thăm Trung Quốc thiếu mất ông Vương Đình Huệ. Đến ngày 1 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh để về nước. Đón ông Nguyễn Phú Trọng có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Vương Đình Huệ cũng vắng mặt một cách hết sức bí ẩn. Đáng lẽ ra ông Huệ phải có mặt để điều hành quốc hội nhưng ông Huệ lại vắng mặt. Nếu ông Huệ đi công tác nước ngoài thì chắc chắn báo chí đã đưa tin. Đằng này ông Huệ lại vắng mặt tại quốc hội và vắng bóng trên truyền thông cho tới hôm nay. Đây là hiện tượng vắng mặt rất bất thường mà nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng ông Vương Đình Huệ gặp vấn đề về sức khỏe? Câu hỏi đặt ra là ông Vương Đình Huệ vắng bóng trên truyền thông từ khi nào? Nếu tra trên cơ thì kết quả ông Vương Đình Huệ xuất hiện gần đây nhất là vào ngày tối 27 tháng 10 tại nhà hát lớn Hà Nội. Ông Huệ đến đây để tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. Tham dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cũng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Đây là hình ảnh khi đón ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc về thiếu mất ông Vương Đình Huệ. Cùng dự có ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotech, lãnh đạo các bộ ban ngành và các nhà khoa học, nhà sáng tạo, sáng chế. Như vậy là ông Huệ xuất hiện lần cuối vào ngày 27, đến nay đã 11 ngày ông Huệ đã không hề xuất hiện trên truyền thông lần nào nữa. Sự vắng mặt của ông Huệ bắt đầu đã làm dư luận đặt câu hỏi từ nhiều ngày qua. Gần đây nhất một ủy viên Bộ Chính trị cũng vắng mặt khá lâu, đó là ông Tô Lâm vắng mặt trên truyền thông sau khi đi Mỹ cùng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trở về. Và lần đó mạng xã hội cũng đặt câu hỏi rất nhiều nghi vấn về ông Tô Lâm. Có người còn nghĩ đến việc ông Tô Lâm vắng mặt vì bệnh. Tuy nhiên sau đó ông Tô Lâm xuất hiện và xóa tan nghi ngờ. Lần này, ông Vương Đình Huệ đã vắng mặt hơn 10 ngày. Nếu ông Huệ tiếp tục vắng mặt, lời đồn sẽ theo đó mà nổi lên rất dữ dội. Chính trường Việt Nam vốn rất khốc liệt, cứ mỗi lần quan chức cấp bộ chính trị vắng mặt lâu thì người ta lại nghi ngờ về những màn đấu đá triệt hạ bằng những thủ đoạn đáng sợ nhất. Và sự thật nhiều người cũng bị như thế như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thành và ông Trần Đại Quang là một ví dụ. Các vị trí trong tứ trụ cạnh tranh nhau rất khốc liệt mọi khả năng đều có thể xảy ra. Đây là hình ảnh lần gần đây nhất ông Vương Đình Huệ xuất hiện trên truyền thông là vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Trường hợp ông Vương Đình Huệ vắng mặt nếu không có vấn đề về sức khỏe thì ông Huệ cũng cần phải xuất hiện. Nếu không trong những ngày tới tin đồn lại bùng lên và lúc đó chính quyền có muốn bịt cũng không xong. Trong số các ứng viên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm tới thì hiện nay ông Vương Đình Huệ được cho là sáng giá nhất. Tuy nhiên, trên chính trường, ai sáng giá nhất thì người đó cũng cần phải chuẩn bị đối phó với những rủi ro lớn nhất. Trò chơi chính trị ở thượng tầng nó là thế, không ai tránh né được. Vậy ông Vượng đang ở đâu cũng liền xuất hiện để người dân được biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phẩm chất vĩ đại nào đưa Đại tướng Tô Lâm nổi tiếng lên thế giới. Có thể nói trong cuộc đời Bộ trưởng Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Tô Lâm, Đại tướng là người nổi danh trên báo chí quốc tế nhiều hơn cả. Với nhà nước công an trị thì Bộ trưởng Bộ Công an là người lạnh lùng bất chấp luật pháp nếu cần. Chính nhờ điều đó mà chế độ này mới tồn tại cho đến ngày nay. Với tội phạm cướp, hiếp, giết thì Bộ Công an có ngó lơ nhưng với những người mà bị đảng liệt vào hàng nguy hiểm cho chế độ này thì Bộ Công an không bao giờ nương tay cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nổi tiếng thế giới từ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2017. Với những tù nhân lương tâm thì ông Tô Lâm mạnh tay nhất. Thấy ông Tô Lâm là lúc mà nhiều tù nhân lương tâm bị bắt nhất. Có người bị bắt và bị liệt vào tội chống phá nhà nước nhưng thực chất họ không có hoạt động gì nổi trội. Có thể nói với tù nhân chính trị, ông Tô Lâm thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Đối với những nhà bất đồng chính kiến, Tô Lâm chính là một hùng thần. Đảng Cộng sản Việt Nam ví công an là thanh kiếm bảo vệ đảng thì không thời nào rõ nét như thời ông Tô Lâm. Bộ Công an làm công cụ cho đảng là nhiệm vụ bao lâu nay. Tuy nhiên, thời nay ông Tô Lâm còn làm công cụ đắc lực cho phe phái chính trị mà cụ thể làm công cụ cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm được đánh giá là người yếu năng lực chính trị. Ông Tô Lâm làm chính trị bằng cách dựa hơi là chính. Phục vụ ông Tổng tận tụy thì chiếc ghế của ông Tô Lâm được đảm bảo và có thể được cất nhắc vào tứ trụ nếu ông Tổng dẹp được trụ chủ tịch nước. Và đó là động lực để ông Tô Lâm hăng say làm theo lời ông Tổng chỉ bảo. Cũng vì là con người công cụ nên Tô Lâm mới nổi như cồn vì một người bộ trưởng của một quốc gia mà sang nước khác để tổ chức bắt cóc người ngay giữa thủ đô của một nước có chủ quyền. Điều đáng nói là ông Tô Lâm lại là người đứng đầu một ngành chuyên về thực thi pháp luật cho một quốc gia. Ở Việt Nam, ông Tô Lâm đứng trên pháp luật, dám đưa người vào nhà dân bắn người chỉ vì người dân đòi hỏi quyền lợi đất đai của mình. Đây là hình ảnh nổi tiếng thế giới gắn liền với ông Tô Lâm Việt Nam thường có câu ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt. Có vẻ như ông Tô Lâm không cần phải quan tâm tới việc ông có ân hoặc tuân thủ luật pháp Việt Nam hay không, nên ông đã không ngần ngại sang tận thủ đô Berlin bắt cóc người mang về trong nước. Thói quen bất chấp pháp luật của ông Tô Lâm sang tận trời Âu và cũng bởi vì bản tính này mà tiên tuổi của ông được nhắc đi nhắc lại tại Đức và Slovakia trong suốt 5 năm vừa qua và ông sẽ còn tiếp tục được nhắc tên tại các quốc gia này. Ông Tô Lâm có hai đặc điểm nổi bật, đó là tính vô pháp và ý thức chính trị rất kém. Nếu nói việc ông sang Berlin bắt người là thói vô pháp, thì việc ông Tô Lâm sang London ăn thịt bò rát vàng vào tháng 10 năm ngoái là một ý thức chính trị rất kém của ông. Làm chính trị là lấy hình ảnh trước công chúng, nhưng Tô Lâm đã không ý thức được điều đấy. Nếu không có bàn tay đỡ đầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ chiếc ghế của ông Tô Lâm đã lung lay từ lâu lắm rồi. Việc ăn thịt bò rắt vàng có thể liệt vào hàng ăn trời bạt mạng, bởi thịt bò thường là thịt rắt vàng cũng chỉ là thịt bò, nhưng ông Tô Lâm lại chọn ăn thứ xa xỉ để chứng tỏ như mình là người có tiền và tay chơi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm dựa vào ông Tổng Trọng. Vụ ăn bò rất vàng cách đây đúng một năm làm ông Tô Lâm nổi như cồn trên báo chí quốc tế báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin, ở châu Á thì có tờ Nikkei của Asia cũng đưa tin và trong khu vực tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng đưa bài này. Có thể nói rằng ông Tô Lâm có hai phẩm chất nổi bật thì cả hai đều nổi tiếng trên thế giới, đó là thói vô pháp và thói phổ trường. Dù sau này ông Tô Lâm có về vườn thì hình ảnh một ông bộ trưởng ra nước ngoài bắt cóc người và hình ảnh ăn thịt bò rát vàng vẫn không hiểu nào tẩy xóa được trong lòng dân chúng. Ông Tô Lâm nổi tiếng thế giới theo cách mà chẳng ai muốn được như ông.